Wagatukuk chitanol ninkin gio mumma fammachgo Jesus awishi humgo gwinam kaicho. Mumma hun jaran gugu sude na Tiberias titu. Ham nimdo. Map mika oipam gu Simon Pedro gio gu Tomas gwinam gog dem hupishmatka. Gio gu Natanail gwinar kanakam na Galilea de wirban vipio. Gio wa gog gu mamrat gu sevedeo Gio hai gog pop nam puip kaicho gu Jesus. Wa mani hupatid da gu Simon Pedro gu hai. anchi moshiftu biagobobtop waguipkaityamap ajo achpyshom oija achpypishcho biakichöy wami'pubëymët namëtbatubiam dainamëtaibatëtës kanuftam wishchuka muhaptëibopaim guge asaksuda ichirnamhapu'ma namhoiyam pishmihimgam uget gubobtop guhinagopunimman kutmimgam pu'imëtjupuchamman biago wishchuka namuhaptëitobebihimëk wanam mënachdan pamba'ibatumashilim và sinh wasendra pishbaku gohesu su jaran gusudai kuguinam kai chupuchamma damin opirji wa muishiahin kai gohesus hupatedda hu kapimet wahabia gowop topinhadun wa goip kaijam punimanjo pagiup wa pateddab gio gohesus eya gurgio mo ipshibu asu dai chirguha masaka apnikun dirjikanov eya numut chamiam mimgam wa goi odam gio mo ipshibu amet guasak pagi watu kuha spes na mat gyo bai chay pi babo, gili mish buthi. Chambay na mas kababo nam tay bai sen. Na mat gu gili mo imi mi cha gu bop top. Wagoy na jiyo mis ja da gu Jesus na puip kay cho, huptit da gu Simon Pedro. Jir di gud gyo kam tuk na bam madir ku kunjaram. Wa na tas pui tuk kay gu Pedro na jir di gu Jesus. Tum tay jag gu ahan nulit mum mapu gay so day chir. Mui putu gay bu show day jam wasin rak kunjaram na pai ku gu Jesus. Guhay imbasal gatuk der muhim gu kanuf tampu hichum ret gu ge asak nam mi chischu gu boptop. Nam gu cham to mo hapi iom urban gu so da hup to e. Chi hu go gom daman mam buj av rasan hir mực mi jir hun jaram. Wa nam hash pich bam mder hichu dim hun jaran. Wa te mit na hoy jam tu ge tunan hê Jesus. Man wa top mi jir apop si chuk tu pag jam na tu ge. Giotum kal gok mi apop si chua. Wa patut da hê Jesus. Bai gorsi uu gobop top na pemeta bea ku cha ni chuga aya. Was chup li gutai. Wa go Simon pe gru gyo mo ipsihi bam mekanu tam. Na tapag wi jam go hai nam bate mer go asak nam migam is chu gobop top. Na go gili mi shwut nam mo imi him gili ma ha shpuk gger. Si hum go gom daman mam be shwaik hamet jom im ga. Ku tigo siam re hoi jam chamup sar hi go asak sia kum hasir mo. Pu imet te merat bam meder putesan hun jaran. và giờ Wamijero patut dago Jesus. Ya gorbicho hu bashif bajbai go batop. Kubago goinam kai chopuj bai isma dam hinajir di go Jesus. Cham pehas kai jam wa namo watuk kadagat narharo ija. Nam mát, và go bashmat. Wapu siatu dago Jesus mu sihama wu shuman gutum kal. Kia wa go batop ga inam kun to wizda. Jikun wa barbai kim nát na tawo imaj go Jesus go nam kai cho. anh Ano nát mu kuk dua dik giofam. ว่ามีนามชิคออิจุกใบบาฮิจุกกับกุเฮซูสกุเปพกรฮุบติดดาอาปิซิมอนนับปีมารันกุฮอนัสฮิจิโอมับโตกามิญยจัดชิงคือกัลินจำโตฮาชวินาฮุจดิไฮวับไกกุเปพกรฮิจิโอมินันจุกามุมเนยจัดชิมคือกัลินหินฮาดูนยาพัชวัชมาตวับติดดากุเฮซูสจูอาฟวักควันยามคำยากาฮกุกุชินจัดินามฮุควันไกจูฮับปีบูสเนนับปานูกันดาปุ่ยสิจูดักเกียวใบพิจุกกะฮุบติดดา Hapa mosil kam sin kugel jattu kam hinyoi nyap Simon na pirmaran gohonas. Wap kai jup gyo go pegro. Josil kam antu kam humnoi nyinyadun na paswasmat na ninya jinyur amban. Wap tit dago Jesus. Jonosil kam irpui na paskaich. Api nyam kam yakahagugu sin jawish gwi nam huk vatuhu gi nyan hinyvui. Nama pibuan na mirin kakas nira. Wak gyo pui vatun. Varvai kim wak mo. Hup tit da. Syl kama molyom tu kam hinyo yatchin ku galin Simon na pirmaran guhonas. Wago Pedro ba isbuam him ul nyat vai kim vai chuk ka go Jesus no sap syl kam tu kam nui. Vai Joshua kim gio bai pinyo up tedda. Joho hinya hình na nashbakaich. Nap guj ba ismat ya e nan syl kam up kai na nashum tedda. Isba ismat ap nan cham tu pushap kaich. Wap tedda go Jesus. Jo kanyo insin kap kugiji nam hực và từ hư gin hinyo boi na nashbam tedda. nam wa shi hug gam pa shop to ika gam ma pokani nan mo sil kam yam ja pegro hano na pa yu kirbi ap magic hoy jam na ipushim da pa ina pagulin ja isku ku ji cham to i je go ha han no wa cham haro ya ha shum te dak ku wa go no pi jam shi hagu ta cham to po i kia umai pish wa tem te i je go han no cham to ap de kia mi jer dai nam wam bai ka go ka mu na pa te cham an da na pe mia Hajgip kajbai kahano. Waji huna pu i tut da go Jesus go Pedro. Hap kain ka hop tut da nam sa pu i tegia go hat kam nam pai jok mu a. Wacha mus jahak go sia sia ko mutulin chuda. Pu i nahash bashvin yak ka bon yur go choy kam. Wa hoy jam his kugal ja go Dios not bam wa ai jam. Wa hash pishop tut da up gyo. Wa go shif pu i lin i nyap gam mah pu wan kai gida cham to ban hashim agat. Wa hash pish namut wahi mi jer. Namut nam mga mahak wahi bay. kuk wuk mui kasi che tu gope gro mu der hak nam pai him wa tu na ga tuk der mu him gui na ji om hi ja da go jesus na pui kai cho hir di pej gui na hano son pan si ja na mut pai jok tu hu gu ban pas kwa tam na mut wa mo wa mo na si chuk kanap tet da haro wa da gui na pui ma si kum ku sa nya don wap tet da gope gro gu jesus na tu gu go mai na ga tuk der mu him ji ni gi nya don na ya ni jer ga tuk der him Hasha kop tohimi agatok. Ya Baptit dago Jesus. Joguji ba a gijib jun hasha kupto himia. Piam non hij an da gitna ya pudua ka hano ho gitnin pa yo gyo bai pim da ya job oire da gitia. Haj gifua. Kuguji an jil washmati nan hasha kupto da jana to himia. Ab gudai hinap mi pushi him dat gam mahusin kai gida. Wa ma kam pujil jat kai mit guhai nam puip kai chuk Jesus na po ni kai. Hapo ma am nash kai ngop kai nya chamhu iskat pa yo kamukia guina haro ya. guhap ni pues nyakay gu Jesus. No nyan hijan da gitneng po ito dunia na ya po dua ka hano ho gitneng pa iyo gyo bay pimda. Ya job oy da git hano ho git. Kuguji anjil yo vasmate. Ab guday hinapsin kay gida pues cham hasikay chet. Ji bardi gu na puip kay chu gu Jesus na twate gu Pedro na gatuk der muha oin. Na ya po ito jagin na tu kas chetugyo na hu kasis chumat. Na twaya tu uan na ji uan tam. Hishmat iknarril kam yi na tu kascho uana. Nat gudul wo po inkan tutu na cho do gucho ikam. Mu higo nat tuj baim do kam op to do go Jesus. Gu hinago no wish da pam to mu ana gat na hu cho wo imak. Gilim hirmo ikagat go uan na ban to dashishka. Pucham ya aish kagat wish kap na hu shiro ingan. gilim nam mahichut kagat go uan. Dai po baji tumday na hu kya to uan ijo uan tam.